bà cha e lăng gờ đỡ hai trong lùa nó ni oa gờ lu tha tùa oa đo do lơ vì hơ lăng tu nhớ đủ chi thăng lệ cho mi kí đi đủ thi lăng trâu ca chơi ra ra đi ya họ thi lăng cho Yeah. lò cú nhà thầy tư dặn tua e do cò dặn lò cú dặn tua chê cò mua nhà ca mi nung e cú chín đà tua mua bà ma chi nông e cú mà mu ta cho giống là tặng lò cậu a cây cờ mu lu tha tua và đó do lo nhớ đủ trong khi đi e cờ bơ dẫn lò cú nhà thay lo tư dẫn tua e do cờ dẫn lò cú dẫn tua che cờ mua nhà ca mi nung biết ta nó e cú ho mua bà ma chi đông e cú mà mua cho e cò mu a nhà ca mi nông nha răng đủ tê cha tư lệ lan thua tin thơ trả lo hầu mơ <clears throat> mi thi tư nhẹ đà đăng hệ trong lùa nói e tư quan gờ lu tha lò quan thon do lò nho đủ thông kỹ đi e đà đăng chi tao nhớ cờ nhận lò cú nhận tua e lu chè đủ na chê bà ma thi đông lử chu tra đuôi lùa e y chẳng nhi lăng ta lì pla lu nô qua chê bà ma chi đông mò nhờ nhung cho qua cầu tuổi cú mà mu ta cho niết ta no e cú mà mu pa ti tu ư đà đăng hai rong lùa nói vui quen gờ lu thà lò quên thân do lò nhớ lù thông chi đi đà đăng chi tao nhớ cờ dẫn lò cứ dẫn thuê lưu chạy đường na chê bà ma che bà ma chi tăng mơ nhờ nhung lọ qua cầu lái cú mà mu ta cho chuối đi đà vợ lu ba lìa lu ba ya e cờ mu a nhà ca mi nông nhà răng đồ tê cha tư lệ là cú yuê qua bà ma chi nông thơ bà răng nhà du lệ cờ Yemah. Yeah. ku yang tua e ka mo ania ka mi nong ku ờ, ờ, ma wa pa ma ti nong e ờ, ku ma ta pa la shi ti e ti ti tua la shi thai ka mo ania ka mi nong ya nang no chế rong tư lại lan rồi tin ta nó có cha trai mò thì lặng tu nhẹ đà đăng hai trong vừa nó là nhớ đủ thông khi đi e đà đăng chỉ nhẹ tao giờ có yang plò cú yang tua có mua nhẹ mi nung lo cú mà qua bà ma chỉ nông cú mà mua ta bà 老师开提提多，老师提个木瓦娘，家米农娘长大，接上土来了做天草长了呢。个仓皮接娘几些轮，南头的去一组团，都是龙为妈妈娘个毛老的。